và ai mà đã sở hữu cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ này hay còn gọi là bộ hột nghiêng tài nghiêng xỉu này bên em rồi thì bác các bác cũng đã thấy được cái độ chuẩn xác của cái bộ hột này sau đây thì em xin được test thử cái phần tăng tích để cho các bác yên tâm hơn về cái phần tăng tích của cái bộ hột nặng nhẹ này trước tiên là em xin phép được thử nam châm nam châm này nam châm không hít được chưa ạ bây giờ em sẽ thử nắp chén dĩa luôn không hề có gì nhá các bác nhá nam châm thì mình không hít rồi đúng không ạ Đây. À, bây giờ em xin, xin phép được thử nước muối đây nam châm không hít nước muối nổi dọi đèn thì trong rồi nha các nha nước muối này nước muối nổi được chưa ạ thì như những cái video trước mà em đã nói với các bác ấy ạ là khi mà các bác mà ngâm nước muối xong các bác nhớ cho nó sang cốc nước lạnh nước lọc và sau đó lau sạch hột giúp em để làm gì các bác biết không ạ bởi vì là cái nước muối này nó mà để nó bắt vào những cái mặt hột này thì khi các bác lắc nó sẽ không được theo cái ý mình nha các bác nhá nên các bác rửa sạch bằng nước này sau đó các bác lau sạch hột cho em này nó sạch hộp bằng nước nước lã nước vòi cũng được ạ rồi bây giờ tiếp theo là em xin phép được dọi đèn đây một hoàn toàn là trong không có gì nhé các bác nhé đây hột trong không có gì luôn đúng không ạ đây 100 được chưa ạ vừa rồi thì em đã thử qua tang tích cho các bác về cái bộ hột nặng nhẹ này bây giờ thì em xin phép được test một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cái độ chính xác của nó cùng với em đây là cái bộ hột mà em đã làm cho khách đó là cái bộ hột nhẹ xỉu và theo ờ, yêu cầu của khách đó là làm tỷ lệ 73 tức là 70% sẽ về xỉu thì sau đây em xin lắc thử cho các bác 10 chén để xem là nó đạt được đến bao nhiêu phần trăm nhé các bác nhé tài một không một đều hai một hai đều ba hai bốn hai năm hai năm ba sáu ba bảy ba Được chưa ạ? Chuẩn chưa các bác? Đúng tỷ lệ 73 theo yêu cầu của khách ạ Vừa rồi thì em đã test thử 10 tiếng Để cho các bác xem về cái bộ hột